Xin chào tất cả anh em nhé Cái ờ, video này tôi ờ, cho ra mắt anh em cái bộ hột tài xỉu Nó là cái bộ hột tài xỉu mà anh em nhìn bằng mắt thường thì nó đã thấy là nó là hoàn toàn không tang rồi Đấy. Thì ờ, cái bộ hột này Đấy, bên tôi ờ, cho ra mắt anh em để cho anh em nào mà đi làm tay cái để anh em đi lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu bịp ấy, thì là anh em sử dụng cái bộ hột này để khi mà anh em đến sân chơi thì anh em không cần phải thử bất cứ cái tăng tích gì cả thì tại vì bộ hột này nó hoàn toàn giang rồi bộ hột tài xỉu này nó được tên là cái bộ hột tài xỉu trong suốt nhá Đấy. bộ hột tài xỉu trong suốt thì uh, ở Việt Nam như anh em đã thấy những cái sân chơi hay là những cái sòng tài xỉu của anh em à, chơi tài xỉu anh em à, không chơi những cái hột à, tài xỉu trong như thế này Đấy, hột tài xỉu trong như thế này Đấy. đây là cái ý tưởng của tôi Đấy, ý tưởng của tôi lấy về để cho anh em có thể anh em trải nghiệm anh em trải nghiệm cái bộ hột tài xỉu trong suốt này Đấy, thì cái bộ tài xỉu trong suốt này nó cũng như là những bộ hột tài xỉu ờ, bình thường này của Việt Nam hay chơi đấy đó thì cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc thì ờ, tôi cũng sẽ làm qua cho anh em đấy làm qua cho anh em thì ờ, cái bộ hột này khi mà anh em lắc thì là anh em cũng có thể là lắc theo ý muốn của anh em lắc theo ý muốn của anh em là như thế nào thì anh em à, lắc cái bộ hột này nó lên tài xuống xỉu hay là anh em có thể là anh em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đó đấy là cái bộ hột nó giúp cho anh em có phần trăm anh em à, đi lắc tài xỉu nó có phần trăm thắng đó. thì à, cái bộ hột này cũng không nói gì được nhiều Đấy, thử tăng tích thì anh em nhìn như thế này thì anh em không muốn thử tăng tích nữa rồi Đấy, trong suốt như thế này thì làm gì có cái gì để thử tăng tích đúng không đó Đấy, thì uh, cơ sở tôi đã làm ra những cái bộ hồ tài xỉu trong suốt này Đấy, thì anh em nào mà quan tâm anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu trong suốt này thì anh em cứ liên hệ với tôi Đấy liên hệ với tôi tôi là sơn tài xỉu ở bến xe miền tây anh em cứ đi bến xe miền tây anh em alo tôi tôi sẽ uh, ra đón anh em và cho anh em trải nghiệm cho anh em test thử cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang này bộ hột tài xỉu trong suốt mà cơ sở tôi mới cho ra mắt anh em nhé để phục vụ cho anh em Đấy thì còn bên tôi nói chung là bên tôi cũng uh, cung cấp cho anh em uh, những uh, số lượng lớn nhỏ đều có hết anh em nhé anh em mua một hộp hai hộp hay là ba hộp thì bên tôi cũng cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu trong này ờ, à. thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test qua cái bộ hột tài xỉu trong này xem là cái uh, bộ này nó đi có đều hay không thì cái bộ hột này tôi vẫn chưa hề làm một chút gì nhá nó là cái bộ hột bình thường thôi đấy thì lắc xem là nó có tỷ lệ của nó nó có đi đều hay không tài 456 116 đó 553 đó bố cũng đi rất là đều đúng không anh em đây là còn chưa làm hay là chưa cân chỉnh gì để cho cái bộ hột này nó nó đi uh, chuẩn hơn thì bộ hột này vẫn là cái bộ hột thường thôi rồi vẫn tài đấy xuống xỉu cũng rất là ok đúng không anh em không bao giờ đừng quá cho anh em một chén hai chén Đấy, chén này thì tôi nghĩ là 80 phần trăm nó lên tài đó lên tài xỉu tài đấy có cả bão luôn anh em nhé cái bộ hột này nói chung là anh em nào mà sân chơi anh em mà có thể chơi được cái bộ hột này đấy thì anh em à, lên chơi cái bộ hột tài xỉu trong suốt này anh em nhé thứ nhất là nó không có tang đấy, thứ hai nữa là anh em vẫn có thể là anh em giữ tài giữ xỉu được anh em có thể lắc theo ý muốn của anh em được đấy thì cái video này tôi giới thiệu qua cho anh em đấy thì ngoài bộ tài xỉu trong này bên tôi còn cung cấp cho anh em những cái hột công vụ đấy những cái hột công vụ à, cũng là trong suốt nhá cũng là trong suốt đấy. đầy đủ